yêu thương hết bao nhiêu yêu thương hết bao nhiêu rồi lại mình anh đứng này mây ơi cứ bay theo từng lời nhạc anh gửi vào gió chắc tại vì anh ngỡ